chú voi con ở bằng đôn chưa có ngà nhưng còn trẻ con từ rừng ra chú đen với người vẫn ham ăn phơi lại ham chơi voi con ơi voi con ơi màu lớn nhanh có đôi sừng to <laughs> vâng. những cánh hoa phai tàn thật nhanh anh có bay xa anh có đi xa mãi tháng tư đôi khi thật mong nặng <laughs> hay dấu đi vội vàng em vẫn chờ anh dấu muôn màng biết anh thương người ấy đã rất nhiều em hồi lòng em có bao nhiêu trái tim em xưa đã quen nuông chiều xin đừng quên ta đã từng không dên đâu mẹ mắng đấy đánh vần thôi du hơi ơi du rồi hẹn thế để ngờ lại mình trò chuyện một chút thôi có chi xa vời bao vâng, <laughs> năm thôi anh ngờ lại mình trò chuyện một chút thôi ờ ờ ờ Chị làm sao? Bánh kem của tao Bánh kem của chị á? Của chị lúc nào? Chị bị ảo à? <laughs> Xem tiktok ít thôi Cho chị miếng nữa Thì mang mình mày luôn đi Sao giờ này mày béo lên vậy Thảo? Chúc sinh, chúc mọc đầu đình Em sinh, em có hơi phình vẫn sinh <laughs> Em đi ảo à? À thật đấy Thảo ơi Đi về muộn rồi em Nốt cơ, nốt cơ Chuyện Cái gì? Muộn rồi kìa Hãy đưa em về đi anh ơi em nghiện rồi